Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói lên sự thật. Thưa quý anh chị em, xin lỗi bởi vì tôi nói tiếng Ý. Nhưng tôi không thể nói tiếng Anh. Nhưng tôi sẽ không nói tiếng Ý, không nói tiếng Anh, nhưng nói với lòng thành chỉ đơn giản là thường thật những gì cha sẽ nói là khá xác thực các con phải biết cha thực sự buồn về những gì đang xảy ra thậm chí nó hủy hoại cuộc sống của chính cha các con phải biết một cái gì đó mà cha đã giữ bí mật trong thời gian dài quy tắc rất đơn giản chúng ta có thể đem xem kinh thánh một cách nghiêm túc và biến kinh thánh thành thông dịch của nó giống như bầu trời và dù các con có tin hay không thì sự thật nó vẫn là màu xanh bây giờ hãy để cha giải thích chi tiết hơn nếu các con không hiểu về điều đó và những gì đang xảy ra ở đây rất rất tiên tri như ông Tony Palmer ông ấy biết cha những gì cha đang nói gần đây cha phát hiện ra rằng kinh thánh rất chính xác về cuộc hội họp lần này để hợp nhất cho hòa bình. Đúng, hòa bình và an toàn. Nhưng thật ra, điều đó đã nói sau đó, rồi đột ngột của sự phá hủy. Đột ngột bởi vì chúng ta đang sống trong thời kỳ tận cùng. Và chúng ta sống như thể Chúa Giêsu không trở lại. Nhưng đó là những gì mà Chúa Thánh Thần nói. Chúng ta quá lãnh đạm và nghĩ rằng chúng ta được cứu rỗi, trong khi chúng ta không được cứu rỗi. Nhưng thực sự những gì, nhưng thực sự chúng ta mù quáng, khốn nạn, trần trừ ở khắp nơi. Cha thực sự buồn vì những gì đang xảy ra, ngay cả trong cuộc sống của cha và trong vùng ngoại ô cứng cổ của chúng ta. Vì vậy, gia đình của các con thực sự không nên theo cha nữa hoặc tìm đến cha nữa nếu không, các con và gia đình sẽ bị đánh lạc hướng và bị ném xuống biển lửa. Ngay cả những đứa trẻ trong gia đình, hôn cha và cha mẹ chúng cũng nên biết rõ hơn. Họ thực sự cần phải nói lên sự thật về cha đã quá sai, lầm. Cha giác hộ, khi phải nói với các con về điều này nhưng cha có chương trình nghị sự bí mật để đánh lừa các con. Đúng, trông có vẻ tốt về để hiệp nhất mọi người trong sự hiệp nhất tôn giáo trong một thế giới. Bằng cách đó cha kiểm soát họ tốt hơn và có thể có tất cả các con tôn thờ cha. Và khi làm điều này, các con sẽ thực sự nhận được dấu ấn của con quái thú. Các con không muốn điều đó. Chỉ có một cách thực sự duy nhất các con có thể tránh nó. Trước hết là phải biết Thiên Chúa thực sự là ai. Đúng, các con cũng cần học hỏi lời của Thiên Chúa cách một cách sâu sắc, đặc biệt là cách thể huyền và đa nhiên. Nó tiết lộ giáo hội thực sự của Thiên Chúa là ai và cũng cho thấy giáo hội Satan thực sự là ai. Và nếu các con biết sự khác biệt thực sự thì nó sẽ không thể bị lừa dối nếu ai đó nói với các con và bảo các con đến nhà thờ đó vì có Chúa Đức Thần ở đó các con nói với họ tôi sẽ chỉ đi nếu bạn giữ luật của Thiên Chúa đặc biệt là ngày sa bát ngày thứ bảy không phải là ngày chủ nhật hãy làm cho đúng và người đó sẽ nói có gì sai khi đi lễ ngày chủ nhật nó không thực sự quan trọng vì ngày bạn tôn thờ Chúa bạn quá cực đoan nó không thực sự quan trọng ngày nào bạn tin thờ Chúa, bạn quá cực đoan và họ sẽ làm cho các con vui và họ gọi các con là kẻ cực đoan. Các con thấy chúng tôi, những người lãnh đạo trong công giáo, giáo hội công giáo thực sự đã thay đổi luật lệ của Thiên Chúa từ lâu, đã từ lâu. Chúng tôi đã hủy bỏ luật lệ thứ hai thay đổi điều luật nhất tư và chúng tôi đã chia luật thứ 10 thành hai phần. Vì vậy, nó thực sự sẽ trông giống như các mùi điều răn vẫn còn, nhưng thực sự thì không. Đây là một bí mật chúng tôi đã giữ trong một thời gian đã lâu, nhưng không mấy người nhận ra điều này. Tất cả các con đã bị lừa dối bởi sự lừa dối ngớ ngẩn xảo quyệt này của chúng tôi. Vì vậy bây giờ các con tôn thờ thần tượng và cầu nguyện với Maria, nhưng bà ấy đã là một người chết, đã đến lúc phải ngừng ngay việc vô nghĩa này. Cha nói điều này thực sự đơn giản, vì vậy đừng giận dữ. Nhưng cha là người tội lỗi được nói đến trong Kinh Thánh, và Kinh Thánh gọi giáo hội công giáo là mẹ của cân biến. Thật sự là sốc, cha biết, nhưng còn gì sốc hơn nữa có phải đó là bần hầu hết những người phản đối tin lành giáo lý? Đó là những gì Chúa gọi họ, nhưng lời Chúa, lời của Chúa. <coughs> Ý nói họ là những đứa con gái của con điếm. Bởi vì tất cả họ cuối cùng sẽ tham gia với mẹ, con điếm của họ. Và chúng ta sẽ cùng nhau đấy nhận dấu hiệu của con quái thú đó là ngày luật của ngày chủ nhật và những người vẫn chọn giữ ngày sa bát thứ bảy sẽ bị săn đuổi như con chó. Thật ác độc, cha biết, nhưng cha cảm thấy buồn hơn cho các con, những người chọn giữ ngày Chủ nhật vì Chúa sẽ săn lùng các con. Chỉ vì trong một lần trong lần phục sinh thứ hai, các con sẽ nhận ra mình thật ngu ngốc, nhưng sẽ quá muộn. Vì các con sẽ nói, nhưng Chúa ơi, con đã không biết nhưng trước Tôi nên biết ta đã nói với con trong lời của ta, đặc biệt là Khải Huyền. Cha đã cho các con rất nhiều lời gợi ý và gửi các nhà truyền giáo nhưng các con bị ngứa tai. Tai của các con bị ngứa đến mức các con nghe Joyce Mayer và Joyce Austin, Joyce Mayer và Joyce Austin và nghĩ rằng các con có thể là một Kitô giáo và xem The Hobbit, The Delusions of Smart, sự tàn phá của sự tan vỡ. Không chỉ vậy mà những trò chơi game nữa của Tron of the Dance of the Dragons, nghe vàng điệu nhảy của những con rồng. Cha trên cả phim Leo Lego 2 mà nó đã được phát hành gần đây. Không không, các con không phải là một Kitô giáo hay đầu, các con chỉ là ôm thờ một Chúa mà thôi con sẽ phải quyết định vì vết thương của cha sắp được lành. Các con phải từ bỏ đi tất cả tội lỗi của các con và hãy ăn năn, nếu không thì các con sẽ không sẵn sàng. Đã đến lúc phải tỉnh thức. Cảm ơn. Đây là một lối văn nói của giáo hoàng có thể gây khó chịu cho một số người là phơi bày một hệ thống tôn giáo và tiết lộ sự thật một cách